Xin chào toàn thể Nam cao anh em đã đến với kênh youtube của công ty điện tử Tuấn, tu, Tuân Macao Thì à, thưa anh em, anh em nhìn này, đây là một kho đồ của Tuân Macao nhé Anh em nhìn rất là nhiều dòng sản phẩm đúng không ạ Đấy, Anh em cần à, bất kỳ cái dòng sản phẩm nào liên quan đến bộ môn bài lá, sóc đĩa Chúng tôi đều có nha anh em Rất là nhiều dòng sản phẩm, ví đổi bài, áo đổi bài, Đấy, bát, đĩa, rồi à, các loại kính áp tròng nhìn xuyên bài Đấy, Tất cả các dòng này, máy đánh bài rồi à, đấy, anh em nhìn này rất là nhiều dòng sản phẩm mỏ đồi bài mỏ mềm đồi bài nhé anh em anh em có nhu cầu bất kỳ dòng sản phẩm nào thì hãy liên hệ ngay với Tuân Macau qua hai số hotline trên màn hình 097407 và 084417 à, tiếp theo đây tôi sẽ đi cụ thể từng cái dòng sản phẩm một cho anh em xem anh em muốn theo dõi dòng sản phẩm nào thì hãy ấn đăng ký kênh để à, nhận được những cái thông báo về những cái sản phẩm những video mà tôi sẽ làm giới thiệu cho anh em về tất cả các dòng sản phẩm cờ bạc bịp nha anh em Đấy. rất nhiều bài lá các loại chắn rồi à, các loại bài kính mã vạch đều có nha anh em ừ. okay. anh em có thấy ok chưa nhìn kho hàng của chúng tôi như thế này anh em thấy ok chưa Đấy. đây giờ tôi sẽ làm một uh, video giới thiệu cho anh em về một cái dòng sản phẩm mà uh, uh, <coughs> chơi bộ môn sóc à, đĩa bịp nhé đó chính là một con bệ thảm bệ thảm loại này là bệ thảm à, ba mươi ba mươi nha anh em đây là một bệ thảm 30 30 bệ thảm này đánh à, bộ môn sóc đĩa bịp rất là hiệu quả luôn anh em chỉ cần dán con thảm này ở dưới chiếu dưới chăn Đấy. anh em ngồi đánh ở dưới chiếu thì anh em sẽ dán nó ở dưới chiếu thì anh em sẽ đánh rất là hiệu quả luôn thế ok mình sẽ để máy và uh, test thử cho anh em xem nhé à, bên tuân Macau còn có cả các dòng về tài xỉu soi xuyên soi xuyên tài xỉu nhé Đấy. góc quay này là ok cho anh em chị ạ ok mình sẽ để góc quay này và quay uh, giới thiệu cho anh em về con uh, à, thảm sóc đĩa này <clears throat> nói về cái à, bộ môn sóc đĩa bịp ấy anh em ạ nó có rất là nhiều dòng sản phẩm từ những uh, bát đĩa là cơ bản nhất này rồi đến các uh, Ờ, bệ thả, bệ trôn đấy. sòng sới của anh em thì anh em đánh bệ thả, bệ trôn đấy. còn ở ngoài thì anh em đánh bát đĩa ngoài ra thì nó còn có quân vị cảm ứng nữa chơi rất là cao cấp thì ờ, các dòng ống cảm ứng ống dài ống ngắn đấy tất cả các dòng sản phẩm đó tuân ma cao đều có nhé à, ờ, luôn cập nhật những cái dòng sản phẩm mới nhất đấy, hiện đại nhất trên thị trường cho anh em thì anh em hãy ấn đăng ký kênh để tiện theo dõi nhé à, <clears throat> về nói về cái bộ bệ thảm này anh em nhìn này rất là đơn giản thôi anh em chỉ cần một bộ thảm này bộ thảm rất là mỏng anh em sẽ dán ở dưới chiếu dưới chiếu hoặc dưới nếu ngồi trên giường thì anh em sẽ dán dưới chiếu ở trên giường còn ngồi dưới đất mà anh em chảy uh, thảm chảy uh, <clears throat> chảy chiếu thì anh em sẽ dán ở bên dưới chiếu là anh em có thể đánh được rồi rất là mỏng và gọn nhẹ mà đánh rất là đơn giản và hiệu quả ừ. anh em chỉ cần uh, một bộ vị một bộ vị đã được à, vào hàng sẵn bên trong hoặc là vị dính Đấy. có hai loại anh em lựa chọn bộ vị một là vị dính hai là vị đã vào hàng sẵn bên trong Đấy, anh em nhìn này đây là mình bộ vị dính nha mình dính ở bên ngoài Đấy. mình đã che nhân dính đi Đấy. nhân dính thì nó chỉ nhỏ bằng đầu tăm thôi anh em ạ Đấy. còn bộ hàng vào sẵn bên trong thì anh em muốn làm vào lá nào thì cứ liên hệ với mình mình sẽ làm sẵn vào cái lá đấy cho anh em quân bài giống thật hoàn toàn uh, bao test <coughs> tên nam châm không dính cho anh em nhé ừ, thoải mái luôn đó tên nam châm không dính Đấy. ok thảm chơi rất là đơn giản anh em chỉ việc mở thảm lên là chơi thôi giờ tôi sẽ cố định con thảm này lại và chơi với anh em đây chính là bộ rung của nó một bộ rung và một cái thảm mình sẽ cố định mình phải cố định được cái thảm này trong khi chơi anh em nhớ là thảm mình phải dính cố định nhé để mình dính cố định lại cho anh em chơi rất là đơn giản công thức thì ờ, cứ rung anh em ờ, đánh lẻ không rung đánh chắn hai rung thì anh em đánh tứ tử đấy đơn giản thế thôi công thức rất là đơn giản anh em cần đưa được quân vào nhé đưa được vị vào anh em đưa được vị và thảm vào là anh em sẽ là người chiến thắng 100 phần trăm đấy dòng sản phẩm này rất là dễ sử dụng cố định nó lại anh em dán bốn góc cố định là được đây mình chỉ cần dán hai góc cố định là ok rồi đó em cố định cái thảm này lại sau đó anh em bật lên on off mình đã ghi sẵn ở đây rồi rất là dễ anh em ờ, <coughs> anh em bật thảm lên này rồi ok sau đó anh em bật cục rung này lên bỏ rung này ra bát cho anh em tiện theo dõi nhé Đó, anh em bật bộ rung lên ok rung một cái là được rồi anh em nhìn vị này anh em nhìn vị cho mình nhé đã vào được sẵn hàng rồi Đấy, đây là hàng dính anh em nhìn tứ tử này mình sẽ thử trước đầu tiên là tiếng tứ tử này tứ tử mặt nào cũng được nhá mình vào này anh em thấy không hai rung là tứ tử đưa vào hai rung này kiểm tra lại bằng cách đưa ra hai rung này đúng không ạ tứ tử để tôi trắng theo nè từ từ trắng nha đó, vào hai rung ra hai rung anh em chỉ cần đặt lên đúng vào tâm thảm là được đó. anh em hãy nhớ cái điểm thảm của mình để đặt nhé hai rung đúng không ạ đấy giờ đây nha anh em sóc cái được tứ tử chẳng hạn anh đang đặt vào đấy hai rung đấy là anh em đã biết cái tứ tử rồi lẻ này một tiếng lẻ cho anh em xem này giờ lẻ nhé một rung đúng không ạ lẻ một rung đấy. lẻ ba đỏ này lẻ ba đỏ thì thế nào cũng vẫn một rung đúng không ạ một rung một rung đấy. dễ chơi sấp đôi nha sấp đôi thì không rung đánh rất là dễ công thức chỉ có vậy thôi đánh đơn giản hiệu quả sấp đôi không rung đúng không ạ đưa ra đưa vào không rung này Đấy. rồi ok giờ mình sẽ úp bát vào và đánh cho anh em xem sóc cái này úp bát vào mình sẽ sóc cái cho anh em đưa vào anh em thấy một rung không ạ một rung thì đánh lẻ nhá đánh tất tay và lẻ mở này chuẩn đúng không ạ lẻ tiếp tục nhá hai rung anh em nghe thấy không ạ hai rung hai rung thì anh em đánh tứ tử mở ra này à lẻ xin lỗi anh em Ờ, ok mình sẽ lại tiếng này mình có thể kiểm tra lại bằng cách này đưa ra một rung đúng không ạ đây ok đánh lại nhé đưa vào này không rung không rung thế này thì xuống sấp đôi cho tôi Đấy, anh em cứ xuống sấp đôi Đấy, sấp đôi chuẩn xác sấp đôi chưa à, tiếp tục vài tiếng nữa cho anh em cảm nhận nhé hai rung kiểm tra lại cũng vậy anh em có thể đưa ra kiểm tra lại này tứ tử ok tứ tử đấy thì đơn giản chơi như thế thôi còn gì thắc mắc và chưa hiểu anh em cứ liên hệ trực tiếp với Tuân Macam qua hotline đấy không 0874 bảy từ quý 3 và 0844 17 từ quý 9 xin chào anh em